Anh ơi, anh có đồ cho em chưa? Ai nhỉ? Ừ, em lấy đồ bên anh ấy Đồ để chơi cờ bạc ấy À Không, chúng nó đang chơi hết rồi anh ạ à. Anh có đồ cho em chưa? Tôi khổ cô quá Tôi có đấy, qua đấy Vâng, thế giờ em qua anh lấy luôn nhá Ok, ok, qua anh Vâng ạ ừ. ngửa đi con đi ngửa thôi sao đi giờ ăn ăn ăn ăn đi ăn đi ông chín nát rô à ăn đi ăn đi ừ. được chưa một hai ba các anh chia cho em với ô à, được rồi em thích tôi ăn này rồi vào cúp bài đi tôi sẽ tôi cúp cho ai cúp trả được mà em bỏ gà chưa bỏ hai triệu vào em hai triệu muốn à? chơi thì phải vào hai triệu bốn triệu cân nhá một hai ba bốn cân em bỏ em bỏ đi mấy điểm mà bỏ em ít điểm 12 điểm, 12 điểm bỏ đúng rồi em ạ sáu điểm thôi bỏ thôi bảy tám rồi tám ăn rồi đỏ thế nhỉ em vào vẫn chưa được ăn nhỉ hai ba bốn triệu em bỏ hai triệu em triệu cho em gái bớt đấy, cho em đỏ đi em 4 triệu là cân anh gặp rồi đấy <laughs> bốn triệu cân em có cân không bỏ em đen lắm đen thì bỏ thôi ăn đi hai nước bài thì ăn thôi ăn đi nhà này ăn đi okay. ba tuần ba bốn bảy bốn bảy nhắc thì nhắc nhanh lên hai triệu hai triệu cân bốn triệu hai triệu này lần sau ấy phát xong cái để đặt xuống để người ta cúc đã hiểu không ừ không phải chia luôn đâu ông đừng qua mặt đây rồi em em có cân không em bỏ em đen ừ. lắm đen toàn bỏ đấy em ui giống như anh luôn em cũng đen giống anh ăn đi một tịt mình thôi ăn từ nãy giờ chết đỏ thì ăn thôi đỏ thì ăn thôi mấy ban đầu thôi em ạ à ba bốn triệu hai triệu đây đây cúp đi để em cúp đi em rồi chia đi chia luôn em như nào em bỏ Đen toàn bỏ mãi đi em đây anh cân đây anh, anh cân hộ em đây một triệu này 2 triệu này cân 2 triệu này bỏ 3 triệu này 4 triệu này cân Đó. Dạ. cân mấy điểm 6 6 đi cút 7 dạ. đấy từ từ để anh gỡ tiền của anh về đã rồi em dạ. bỏ vào vội gì vội gì hả em bao giờ đến, đến tối gà này gà tôi này em bỏ gà vào được rồi đấy nào, tôi nhau Rồi, vào gà đấy đủ chưa? Đủ hết rồi thế. Đây, cúp cái nào đi. Cúp chứ này. Em không cúp thì anh cúp chứ cái xã hội này không cúp không được. Vấn đề tôi rồi, Ở đây con chín này. Ông chia như thế cho thôi, Để nguyên đấy. Ok. 4 triệu cân nhỉ? 4 triệu cân em ơi. Tiếng nào chỉ như tiếng nào. 4 triệu cân. Một này hai này ba này bốn này cần 4 triệu nhà kia một em cần 4 triệu nhà này đã ba bốn thêm hai triệu em Đấy, 6 triệu em 6 triệu mới cần em... 6 triệu 6 cân triệu. đặt bài xuống cho đếm tiền cho tự tin em đúng rồi cứ đặt, đặt bài, bài xuống đếm tiền cho tự tin đúng rồi em không ai nhìn bài em đâu bốc bài lại đi em ạ không phải lỗ đấy, đấy. thêm 5 triệu luôn trời thêm luôn 5 triệu anh ạ đúng là cứ để bài đúng đấy cứ đếm cho thoải mái không ai nhìn bài em đâu mà sợ thêm 5 triệu à vâng. tôi bao bao tiền anh 11 triệu đúng không nhà này thêm mấy triệu tôi thêm hai à, 7 triệu. triệu 1 2 3 4 5 6 7 triệu cân này 1, 2, thêm 3 triệu là mấy là nhà này thêm 3 này 2 2 5 10 triệu ông 10 triệu con 10 triệu con cần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 triệu thêm 10 triệu 1 ừ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cân Ông là nhà này đổi mấy? 1 Tôi đổi 3 triệu 5 8 18 1, triệu cân 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 6 17 18 em là 12 triệu cân 12 triệu cân nhà này đổi hai đúng không 2 3 4 5 6 12 triệu thêm hẳn 10 triệu luôn sợ gì mình nó đẩy mình mình đẩy lại luôn 11 Nhà này lột biên chưa? 2, em thêm 10 triệu nha. Ok em. Làm cho bao tiền đánh? Lột biên chưa? Hai chục. Hai chục cân. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cân Rồi 10 triệu cân đúng không? Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 10 này, 10 thêm 10 nữa, 10 thêm 20 7 8 9 10 thôi 10 thêm 10 thôi Đấy, bài vào không được cắt bao nhiêu tiền rồi ông 20 triệu 20 triệu bài có nhà liêng rồi 9 điểm triệu bỏ đi 9, 9 điểm, điểm cũ làm cái gì thôi 9 điểm 8 ờ, điểm tôi không bỏ em 10 triệu thôi cân 10 triệu thôi để anh đếm tiền cho em thôi 10 triệu cân luôn anh đếm đi đưa, đưa, đưa, đưa anh tư vấn thế nào em em được bao nhiêu điểm 3 4 5 6 không đừng cho nó xem đây để để anh anh đánh đánh luôn em bán bài ra một hai ba bài bốn năm sáu đánh bảy tám chín mười thêm 10 triệu nữa đấy tôi cân 500 đưa về đấy à. cân đi cho nó ngửa trước mình ngửa sau em hiểu không ừ. đấy năm sáu bảy tám chín mười cân ngửa tao đi. qua là nghĩ đàn bà nó không muốn đánh thôi không muốn đánh đôi gì Rika đây này Rika to nhở Rika này mày to nhở đây ba thằng ca thấy chưa đây đây ba thằng ca đấy tiền của em em vơ mày đi em ui trời ơi ba thằng ca bóc một triệu cho chủ nhà nhé bóc một triệu cái gì tiền của dạ. em à, thôi cho nó một triệu mình sống thoáng lên em nhà giá ok chào tất cả anh em nhé thì video vừa rồi thì ờ, chúng tôi chỉ dàn dựng thôi thế nhưng mà để giải mã cho mọi người biết là vì sao trong cái ván bài cuối cùng ấy cô gái đấy lại đánh được cái ván bài mà từ uh, không có điểm nào mà lại có thể biến thành một cái thế bài nó là có sáp ca rất là điểm rất là cao luôn và ăn được rất là nhiều tiền thì thực ra vừa rồi cái cô gái đấy đã sử dụng một chiếc ví đổi bài kia chiếc ví đổi bài để trao đổi một cái ván bài nó hay được như thế thì ờ, ở đây là cái chiếc ví đổi bài mà cô gái đã sử dụng như ở trong cái video vừa rồi thì bây giờ tôi sẽ test thử cho mọi người biết vì sao cái chiếc ví ấy nó sẽ đổi được cái thế bài nó như thế đây mọi người nhé thì đây là một cái lá bài nó là hoàn toàn bình thường thì mình chỉ cần có chiếc ví đổi bài này nó sẽ táo đổi tất cả các lá bài theo ý muốn của mình đây nhá đấy từ con 10 có thể ra con k con k để đổi thành con 10 một ờ, tốc độ đổi bài thì rất là nhanh đây tôi sẽ đổi lại cho mọi người xem lại này rất là ok thì giả ví dụ như một cái ván bài như vừa rồi anh em đã vừa xem ở trên video nó sẽ là như thế này đúng không KK10 thì cái thế bài này nó nó là là, là, là không điểm nó không được nếu mà trong đánh liêng thì không được cái điểm nào luôn yeah. nhưng mà chỉ cần một thao tác rất đơn giản và nhẹ nhàng mình chỉ cần để cái lá bài mình cần đổi nó ở gần cái chiếc ví này thì lập tức nó sẽ đổi thành một cái thế bài có điểm rất là cao còn là thành sáp ca luôn anh nhé đây tôi đã đổi thử cho mọi người xem đây đấy mọi người thấy chưa như thế này là được sáp ca luôn thì bây giờ tôi sẽ đổi lại cho mọi người xem này đây đang là sáp ca thì tôi sẽ để lại để nó thành này đấy y lúc đầu là nó y nhanh nhưng chỉ cần một thao tác nhẹ này là nó sẽ được 3k đấy thì đây là chiếc ví đổi bài thì chiếc ví đổi bài này có tác dụng có thể là tráo đổi lá bài và cái công công dụng của ví này rất là hay có nghĩa là mình có thể chơi được tất cả cái mẫu bài ở thị trường không nhất thiết về bài của nó đấy mẫu bài nào nó cũng có thể là là, là đổi và giúp anh em có thể là giành chiến thắng ở trong cuộc chơi đánh bài lá như đánh liêng ba cây thì rất là là phù hợp luôn đấy còn anh em nào muốn được uh, tư vấn và tìm hiểu về cái công nghệ ví đổi bài này thì hãy liên hệ trực tiếp luôn và ngay cho tôi số điện thoại của tôi cứ để trên màn hình đấy chào anh em nhé